Nhận định, soi kèo và dự đoán tỷ số trận bóng đá Việt Nam và Myanmar diễn ra vào lúc 19 h 30 phút ngày 3 tháng 1. Trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar không còn nhiều ý nghĩa. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn quyết tâm đánh bại đối thủ trên sân Mỹ Đình để tạo lợi thế về tinh thần trước vòng đấu bán kết AFF Cup 2022. Sau khi lượt trận thứ tư khép lại, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang tạm đứng đầu bảng B với 7 điểm sau 3 trận, như là Singapore nhưng lại xếp hơn nhờ hiệu số bàn thắng là dương 9 so với là dương 3. Vị trí thứ ba thuộc về Malaysia với 6 điểm sau 3 trận với hiệu số bàn thắng là cộng 3. Với Myanmar và Lào thì hai đội tuyển này đã chính thức rời cuộc chơi do chỉ có được một điểm. Ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 3 tháng 1 năm 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Myanmar ở sân Mỹ Đình thì Malaysia sẽ tiếp Singapore ở sân Bukit Jalin tại Kuala Lumpur. Trận hòa không bàn thắng với Singapore vào tối ngày 30 tháng 12 vừa qua đã có phần nào ảnh hưởng đôi chút đến cơ hội đứng đầu bảng B ở AFF Cup năm nay của Việt Nam. Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu áp đảo cho Singapore, nhưng sự hiệu quả là điều mà họ còn thiếu. Điều bất ngờ là huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng nhiều phương án tấn công khác nhau, trong đó có cả bóng bổng, cho dù Singapore sở hữu nhiều hậu vệ to cao. Và cách chơi này đã tạo cơ hội cho Văn Quyết, Tuấn Hải hay là Thanh Bình có được nhiều cú dứt điểm nhưng như đã nói ở trên thì sự hiệu quả là điều mà tuyển Việt Nam đã đánh mất ở trận này. Trở về sân Mỹ Đình để tiếp đón đội Myanmar, mục tiêu là phải chiến thắng của tuyển Việt Nam sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ quyết tâm đạt được. Với cục diện hiện tại, tuyển Việt Nam đang nắm giữ lợi thế lớn nhất ở trong cuộc đua giành vé bán kết. Nếu đánh bại Myanmar, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đứng đầu bảng B. Với một kết quả hòa cũng đủ giúp những chiến binh sao vàng đi vào vòng knock-out. Trong trường hợp để thua Myanmar, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn thẳng tiến vào vòng trong nếu Singapore vượt qua Malaysia. Trước một đối thủ dưới cơ, nhiều khả năng tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tung ra nhiều cầu thủ dự bị để dưỡng sức cho trận bán kết. Cho dù vậy thì các học trò của nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cần phải cẩn trọng để bảo toàn lực lượng nhưng vẫn phải đảm bảo một kết quả có lợi. Một chiến thắng để giữ lửa cũng đồng thời là cách mà hoàn thiện những phương án chiến thuật trước khi bước vào vòng đấu knockout. Nhiều khả năng tuyển Việt Nam sẽ giành được thắng lợi với tỷ số cách biệt. Ở phía đối diện, Myanmar đến với chuyến làm khách ở lượt trận cuối này chỉ mang tính chất thủ tục khi họ đã không còn khả năng cạnh tranh với đi tiếp. Cụ thể đó là đoàn quân của huấn luyện viên Anton Hay mới chỉ có được một điểm sau 3 lượt trận. Thậm chí đó chỉ là một điểm ở trận hòa nhọc nhằn hai đều trước Lào trên sân nhà ở lượt trận thứ ba vừa qua. Và đó là trận đấu mà họ đã thoát thua trong gang tức khi có bàn gỡ ở phút thứ 90 cộng 6. Trận hòa trước Lào cũng đồng nghĩa với việc là Myanmar chính thức bị loại cho dù vẫn còn một trận đấu với Việt Nam ở lượt cuối. Trong khi đó, tuyển Lào mới được một điểm cũng luyến tiếc do để vượt chiến thắng ở trong trận đấu chia tay AFF Cup 2022. Myanmar thì chưa phải là một đội bóng có trình độ khá cao và việc họ gây thất vọng ở AFF Cup năm nay cũng là một viễn cảnh không có bất ngờ. Sau khi thua 0-1 trước Malaysia ở lượt trận đầu, Myanmar tiếp tục thua 2-3 trước Singapore ở lượt trận thứ hai và hòa hai đều trước Lào. Về phong độ gần đây của hai đội, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã bị Singapore cầm hòa trong một trận đấu chủ yếu là tung ra những cầu thủ dự bị. Sau 3 trận tại vòng bảng AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam vẫn chưa để thủng lưới và đã ghi được 9 bàn thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng muốn xoay tua lực lượng nhằm làm giảm tải cường độ thi đấu cho những con bài chủ chốt và tránh được những chấn thương không đáng có. Trong khi đó, phong độ của Myanmar khá tệ. Trong cả năm trận đấu gần đây nhất thì thầy trò huấn luyện viên Ang Toàn Hay đều không biết đến mùa chiến thắng. Phong độ của các cầu thủ Myanmar cũng khiến cho người ta đặt ra nhiều câu hỏi rằng liệu họ đã thi đấu hết mình hay chưa hay là xỉu với những lý do nào khác. Những thông tin về lực lượng của hai đội Trong cuộc đối đầu với tuyển Singapore huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ giữ lại ba cầu thủ ở đội hình chính đó là Văn Lâm, Ngọc Hải và Hồng Dũng và tung vào sân ngay từ những phút đầu là những Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Tuấn Hải hay là Văn Quyết Trận đấu với Singapore, tuyển Việt Nam cũng không có sự phục vụ của Văn Toàn. Nhưng tiền đạo này sẽ trở lại trong cuộc đối đầu với Myanmar khi đã hết án treo giò. Phía bên kia thì huấn luyện viên Anton Hay đã bày tỏ sự thất vọng khi không có sự phục vụ của Kiev, Nanda do hậu vệ này chịu án phạt nhận thẻ đỏ ở trận gặp Singapore. Nhà cầm quân này cũng cho rằng so với Việt Nam thì các học trò của ông không có được thể lực tốt nhất do quá trình chuẩn bị không được tốt. Về đội hình dự kiến của hai đội Tuyển Việt Nam, các cầu thủ dự kiến Thượng môn Văn Lâm, các cầu thủ Tiến Dũng, Ngọc Hải, Thành Trung, Văn Thanh, Hùng Dũng, Ngọc Quang, Văn Đức, Hồng Duy, Tuấn Hải và Văn Quyết. Tuyển Myanmar, các cầu thủ dự kiến Tunan Dao, Yemin Thu, David Tan, Kiev Mino, Luin Mo Aung, Hein Tet Aung, Aung Kang Men, Ông Ông lin kiev Jim Linh Miat Kaong Khan Hein Jaya lin Về tỷ lệ kèo nhà cái trận Việt Nam gặp Myanmar Nhà cái châu Á đã khiến nhiều người hâm mộ dè chừng khi đưa ra kèo chấp sâu lên tới là chấp ba hòa dành cho Việt Nam ở trận tiếp đón Myanmar. Theo đánh giá, giới đầu tư châu Á sẽ phải cân nhắc khi lựa chọn Việt Nam khi mà họ chỉ thắng kèo nếu những chiến binh sao vàng vượt qua đội bóng cửa dưới với cách biệt là 4 bàn trở lên. Dù vậy, nếu nhìn vào những con số thống kê thực tế, Việt Nam là lựa chọn đáng tin. Ở tại AFF Cup năm nay, Việt Nam đã có 2 trận thắng và hòa 1. Trong đó, hai trận thắng của họ đều có cách biệt ít nhất là 3 bàn một trận. Nếu nhìn vào thống kê châu Á, người hâm mộ cần biết là Việt Nam đã thắng kèo cả hai trận đấu gần nhất. Họ là cửa trên với tỷ lệ cược chấp 3 hòa. Nhìn sang bên kia sân, Myanmar không phải là lựa chọn đáng tin khi thua tới 10 trên 12 trận đấu vừa qua. Điểm đáng chú ý là họ chỉ thua hai trận đấu gần nhất được chấp từ ba trái trở lên. Với thống kê trên thì rõ ràng là Myanmar cùng với kèo được chấp ba hòa trước Việt Nam không phải là lựa chọn sản xuất. Tỷ lệ kèo nhà cái Việt Nam và Myanmar là 0, 3 nên lựa chọn Việt Nam thắng kèo. Nhận định kèo châu Á Rõ ràng là với những gì đã thể hiện Việt Nam đang được đánh giá cao hơn rất nhiều so với một Myanmar đã hết mục tiêu. Tuy nhiên thì chỉ cần một trận hòa là Việt Nam cũng sẽ có mặt ở bán kết và một trận thắng tối thiểu cũng sẽ giúp họ kết thúc với ngôi đầu bảng. Cho nên nhiều khả năng là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không quá bung sức ở trận này. Mục tiêu đó là giữ sức cho vòng bán kết. Vì vậy mà kèo dưới sẽ là lựa chọn sáng suốt. Nhận định về kèo tài xỉu. Cho dù đã bung ra đội hình mạnh nhất ở trong chuyến làm khách trên sân Singapore và đã kiểm soát bóng tới 77%. Nhưng các chân sút của Việt Nam đã không một lần tìm thấy mảnh lưới của đối thủ. Đây rõ ràng là mặt hạn chế của họ trước đối thủ có lối chơi phòng ngự. Hơn nữa, đây là trận đấu mà thầy trò huấn viên Park Hang-seo không cần thắng đậm khi họ đang hơn hệ số rất nhiều so với Singapore là cộng 9 và so với cộng 3. Vì vậy mà cửa xỉu là hợp lý. Nhận định về kèo châu Âu với cách biệt về trình độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại là quá lớn khi Việt Nam đã từng thắng đậm 3-0 trước Malaysia và hủy diệt Lào 6-0. Trong khi đó Myanmar chỉ nhọc nhằn cầm chân Lào ở sân nhà và để thua cả Malaysia và Singapore. Làm khách trên sân Mỹ Đình chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ càng khó khăn hơn đối với Myanmar khi mà những chiến binh sao vàng đã thắng cả 6 trận sân nhà gần đây. Gần nhất đó là trận thắng 3-0 trước Malaysia. Vì vậy mà thất bại là điều đã được dự báo đối với đội khách. Nên lựa chọn Việt Nam Nhận định về kèo tỷ số Đây là trận đấu mà chỉ có Việt Nam là còn mục tiêu Đó là họ quyết tâm giành được 3 điểm để kết thúc vị trí đầu bảng Trong khi đó tinh thần của Myanmar đã không còn Khi họ đã không còn khả năng cạnh tranh về đi tiếp Thậm chí là một điểm mà họ có được sau 3 lượt trận vừa qua Cũng có phần may mắn khi hòa được hai đều trước Lào ở sân nhà Vì vậy mà đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo được dự đoán là sẽ có một chiến thắng nhẹ nhàng và mục tiêu của họ sẽ là giữ sức.